các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh Thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị các bạn máy cưa xích f MS382 hàng à, hàng à, f chính hãng sản xuất ở à, Brazil Đây thì là vỏ ngoài bên hộp của máy f MS382 ờ, Đây à, nó chỉ dành riêng cho thị trường Việt Nam đây là cái tem nhập khẩu cũng như là cái mã của máy đây Etin MS382 đây máy thì uh, sản xuất ở Brazil sau đây tôi sẽ tiến hành ờ, mở hộp cho quý vị và các bạn cùng xem những cái vỏ hộp ngoài của máy thì cũng giống STM8, MS180 170 hoặc là 250 nhưng nó lớn hơn đây tôi sẽ tiến hành ờ, mở hộp cho quý vị và các bạn cùng xem thì đi kèm theo máy thì gồm có đây là cái túi phụ kiện của máy này có chữ Estin này đấy. đấy cái túi rất là đẹp có tem của Estin ở đây ở đây có các phụ kiện như là lục lăng này và cái tua vít cái ngay cả cái tua vít cũng có chữ Estin dập nổi ở đây đấy đây là cái à, xích kèm theo máy máy thì à, đi kèm theo lam thì lam 75 có thể lam 80 tùy theo nhu cầu của quý à, vị và các bạn đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng này Estin MS382 đấy quyển sách hướng dẫn sử dụng cũng như là ghi thông số của máy bằng tiếng Anh ở đây à, kèm theo một cái lọ nhớt Estin này lọ nhớt xịn kèm theo máy <coughs> máy ờ, nếu mà sử dụng ờ, nhớt xịn này thì chúng ta chỉ cần sử dụng tỷ lệ 3 trên 100 thôi còn đây là sản phẩm máy cơ xích đầu máy Estin MS382 đây em tin MS382 máy à, có công suất 3,9 kW à, riêng đầu máy nặng 6,6 à, cân máy chạy à, nhiên liệu xăng pha nhất máy rất là đầu tay rất là nặng 6,6 cân à, riêng máy chưa có động à, chưa có lam xích trọng khô của máy thì đây quý các bạn có thể nhìn thấy đây bên đằng trước này đây Estin MS382 đây là cái phần giật nổ của nó là khởi động bằng dây giật này cái chỗ phần dây giật của nó ở ừ, trên này có một vòng cũng có chữ chữ Estin ở đây đấy ở phía dưới này thì à, nó có một cái à, khung bằng thép ở đây đấy còn đây là ở dưới này thì có một cái à, lớp cao su mềm để bảo vệ cái phần dây giật đây là cái phần để đổ nhớt đổ xăng pha nhớt của máy thì chúng ta sẽ đổ vào đây đấy còn ở cái phần trước này thì chúng ta sẽ đổ nhớt để bôi trơn lam xích đây cái phần đằng trước này có chữ sản xuất ở Brazil đây hàng chính hãng chỗ cái tấm ờ, này tấm sắt bảo vệ này có chữ Eftin này có chữ Eftin và cũng ờ, có ghi mã vạch của nó luôn này đây ngay ở chỗ này chỗ này là cái số khung của máy số khung của máy thế thì nó sẽ được dập ở đây 36859447 ờ, và nó có chữ ờ, F biểu tượng của F ở đằng sau đấy máy cầm khá là nặng đòn tay 6,6 cân cái phần tay cầm của nó thì ờ, được bọc một lớp cao su này cầm khá là êm tay đầm tay cầm rất là chắc tay đây là cái phần le gió cũng như là công tắc đóng mở của máy thì nó sẽ nằm ở đây đấy stop là bật lên là tắt máy là bật lên như thế này cái phần à, ga này cái phần mặt dưới của máy đây mặt dưới của máy ở đây được uh, sơn màu trắng và cái này cũng rất nhiều màu trắng một màu rất là đều này ở đây thì uh, ở cái phần này có chữ Estin đây có cả số của cái uh, của của cái uh, chi tiết này luôn đây có số chi tiết luôn đấy ép tin dập nổi ở đây các sản phẩm uh, hàng chính hãng của Estin uh, các chi tiết cụ thể thì đều có chữ Estin dập nổi đúng rồi như vậy anh ạ còn đây là mặt bên của máy này đây là mặt bên để chúng ta lắp cái phần lam xích thì tôi sẽ tiến hành mở ra cho quý vị và các bạn cùng xem này đúng rồi đấy à dây đấy dây đấy đi ăn đâu mày chỗ mà chỗ à chỗ bán mày nông nghiệp đấy đây quý vị các bạn có thể nhìn thấy ờ, nhỏ nhỏ tuổi đây các con ốc của Estin thì đều có biểu tượng của chữ Estin đây dây thì có nhiều loại lắm đấy ngay cả cái tấm ốc một bên này Estin này biểu tượng đầy đủ này nhỏ nhỏ đầy đủ này đấy đây là cái à, bát côn của máy này cái bát côn của máy thì à, nó có khác biệt so với à, cái bát của hàng Husqvarna Husqvarna 353 thì nó khác và nhìn cái bát côn của Estin nó cũng khác như thế này đây có chữ Estin ở đây có biểu tượng có chữ H ở đây đấy nhìn rất là chất lượng máy thì sử dụng lam trượt lam 75 phân lam trượt 75 đây là cái phần à, điều chỉnh à, căng à, chiều dài của lam xích này trùng hay là căng thì chúng ta sẽ chỉnh ở đây đấy bát côn ngay cái chỗ này có chữ ST vùng ập nổi đây rất là nhiều chi tiết đấy các bạn mua hàng thì các bạn có thể mở mở ra là có thể thấy được luôn là có thể phân biệt được hàng chính hãng hay là hàng hàng hàng Trung Quốc hàng nhái đấy thì ờ, còn sau đây là tôi sẽ giới thiệu ờ, cái phần ờ, lam của máy đây là lam của máy này kèm theo lam máy là lam 80 à, lam 75 nhưng mà quý vị các bạn nào có nhu cầu mua dùng lam lớn hơn lam 80 thì vẫn có cho quý vị các bạn như đây là khách yêu cầu dùng lam 80 thì đây là cái lam 80 của máy đây lam ép tin làm trượt sản xuất ở Brazil này made in Brazil hàng chính hãng đấy, rất là đẹp cầm rất là đầm tay này chắc chắn đấy nó hai mặt giống nhau đây làm 80 rất là chất lượng còn cái này là cái vỏ đựng lam này đây là cái vỏ đựng lam máy nó ngắn như thế này đấy còn đây là cái ờ, xích của máy xích của nó thì ờ, dùng cho lam ờ, đây tôi sẽ tiến hành mở cho quý vị và các bạn cùng xem này đây là cái xích của máy đấy xích à, hàng Estin chính hãng thì à, có chữ Estin dập nổi ở trên xích đây quý vị các bạn có thể nhìn thấy này có chữ Estin dập nổi ở các mắt xích này đây đấy có chữ Estin dập nổi ở đây mắt xích nào cũng có hết Estin đấy hàng rất là chuẩn thương hiệu của Đức một thương hiệu rất là nổi tiếng hàng thương hiệu của Đức chất lượng thì ờ, rất là tốt ngay cả con ốc ờ, cũng ờ, dập nổi đầy đủ chi tiết đấy còn khi mua máy thì chúng ta cũng được quý bà con được tặng một cái chai nhớt như thế này nhớt hai thì cao cấp của Estin đấy thì sẽ mang lại độ bền tốt hơn cho cái cưa của chúng ta